vào toàn thể anh em đặc biệt là anh em trong hội nhâm kính à, Và hôm nay em sẽ làm video này để à, giúp cho anh em có thể thấy được à, máy cắt hai đầu 05S có cắt được nhôm Sinpa hay không à, Và ngày hôm nay sẽ là câu trả lời cho anh em để anh em có thể là quan sát trực tiếp ngay trên dòng sản phẩm 05S mang thương hiệu Megatech của công ty Factor Việt Nam à, Và chắc hẳn bên cạnh em đây là máy cắt hai đầu 05S Về thiết kế cơ khí cũng như là chi tiết cấu tạo của dòng sản phẩm này anh em có thể là xem trong ờ, video ờ, những cái video trước hoặc là những cái video sắp tới trên những dòng sản phẩm cải tiến tại công ty Factor Việt Nam Và bây giờ mời anh em Chúng ta cùng nhau xem về quá trình cắt nhôm trực tiếp trên dòng sản phẩm máy cắt hai đầu 05S. Và trên tay em đang cầm đây là nhôm ờ, Sinfa tem, tem đỏ Quảng Đông à, với độ dày của nhôm đó là 2 ly. À, và bây giờ chúng ta sẽ cắt thực tế trên dòng sản phẩm này. một ờ, đoạn nhôm ở góc 45 độ và cây nhôm lúc nãy là nó đang được cắt ở góc 90 à, và anh em thấy thì dc được cắt ra rất là đẹp và đây là cắt DC ở góc 45 độ thì anh em thấy là đoạn đầu khi chúng ta cắt thì chúng ta sẽ chừa dư DC ra một xíu à, để tránh tình trạng đó là bị văng hay bị bắp DC. Bây giờ em sẽ tiến hành là cắt tiếp trên thanh nhôm này à, những cái DC mỏng nhỏ hơn. loại đang được sử dụng điện đây là điện một pha nên là cái tốc độ khởi động của nó tùy thuộc vào cái dòng điện tại cơ sở của anh em. Nếu như mà điện của nhà mình mạnh thì nó sẽ khởi động nhanh hơn ạ. À. Ở đây anh em thấy ạ, à, đây là thành phẩm nhôm sinh pha Quảng Đông đây ạ. À. À, và đây là sản phẩm máy cắt hai đầu 05S tại công ty Factor Việt Nam. À, và đây là những cái đề C đây anh em vừa thấy em vừa cắt ra những cái đề C cả đề C to và đề C rất là mỏng luôn còn có những cái đề C mỏng hơn nữa thì trên dòng sản phẩm này được thiết kế thì với hệ thống máng trượt đề C thì toàn bộ những cái đề C này sẽ tự động trượt xuống và đi ra ngoài dù cắt rất là mỏng nhưng mà không có bị tình trạng đó là bị hút đề C thì đây là cái sản phẩm máy cắt 05 cải tiến năm 2020 của công ty Factor Việt Nam và đây là mặt cắt của hành phẩm anh em có thể là xem được uh, thực tế đó hành phẩm chưa có dầu làm mát và hành phẩm được cắt ra rất là sắc và rất là mịn và không có bị xảy ra tình trạng là ba vía hay là nổ nhôm à, như anh em vừa xem thì em cắt liên tục rất là nhiều lần à, với công suất của dòng sản phẩm này và hiện đang chạy điện một pha thì motor kêu rất là im và đường cắt rất là đẹp và không có bị ba vía một chút nào cả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 tiếp trên dòng sản phẩm này à, và anh em nào đang à, làm nhôm sinh pha với mức vốn đầu tư ít à, hoặc là cái à, khối lượng công việc của mình chưa nhiều thì chúng ta có thể là sử dụng dòng sản phẩm 05S này để thực hiện à, những cái công trình của mình à, với vốn đầu tư ban đầu rất là thấp cũng như là cái việc cắt nhôm uh, pha rất là mượt và đường nhôm tạo ra cái hành phẩm tạo ra cho anh em vừa đạt yêu cầu vừa đạt chất lượng thì chúng ta không ngần ngại gì để đầu tư dòng sản phẩm này à, và một lần nữa cảm ơn anh em đã luôn theo dõi video của em à, anh em có thể là xem thêm về ờ, giới thiệu chi tiết máy cắt hai đầu 05S trong những cái video tiếp theo hoặc là có thể xem về những cái video trước em cũng đã có đăng tải về ờ, những cái dòng sản phẩm máy cắt hai đầu 05 uh, à, và cảm ơn quý anh em khách hàng xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới